Nếu thiện nam tử Thiện nữ nhân Dùng vật báo là vàng Bạc Lưu ly Pha lê sa cừ Xích châu Mã não Đồng thau Đồng đỏ Sắt Gỗ Đát xét Hoặc dùng vải sơn keo Nghiêm sức làm tượng Phật Những người như thế đó Đều sẽ thành Phật đạo 11 công đức đúc tượng Phật như sau một Đời đời kiếp kiếp Gia chủ có mắt sáng suốt thấy rõ 2. Gia chủ không bị sinh vào nơi ác Bạn bè và láng giềng đều là người tốt Gia chủ sẽ chẳng gặp người ác hay thú dữ 3. Gia chủ luôn sinh trong nhà giàu sang Và được người đời tôn kính 4. Thân thể gia chủ màu hoàng kim 5. Gia chủ giàu có dồi dào 6. Gia chủ sinh vào nhà hiền lành 7. Gia chủ có thể được sanh làm vua Được làm các cấp lãnh đạo nhà nước Nhân dân tin tưởng, quý mến 8. Gia chủ có thể trở thành chuyển luân vương Khi là chuyển luân vương Nếu gia chủ phát tâm tu hành Thì gia chủ có thể thành Phật 9. Gia chủ có thể sanh vào cõi trời Phạm Thiên Và sống lâu đến một kiếp Gia chủ có thể làm vua thiên nhân 10 Gia chủ sẽ không đọa vào đường ác Những người làm tự Phật Thì sẽ không đọa vào địa ngục Súc sanh, ngạ quỷ 11 Đời đời kiếp kiếp Trong tương lai Quý vị đều tôn kính Tam Bảo Quỳ Tam Bảo Chẳng bị đọa lạc Nhưng gia chủ đã may mắn Nghe được 11 công đức đúc tượng Phật nếu có khả năng trợ duyệt Thì gia chủ nên tạo thêm nhiều tượng Phật hơn nữa Nếu hết lòng tạo tượng Phật Thì tướng mạo sẽ được viên mãn Thành tâm được an lạc, hạnh phúc Vì Đức Phật là người đã tu tập giác ngộ giải thoát Đã nhiều đời nhiều kiếp Thực hiện hành Bồ Tát Đạo Khi gia chủ phát tâm đúc tượng Phật Cúng dường chùa, tháp, am Sẽ được đặt ở chánh điện Tam Bảo hoặc trong khuôn viên chùa Hình diện mạo từ bi của Đức Phật giúp tâm người được an vui, hoan hỷ, xả bỏ bớt nỗi khổ niềm đau. Như vậy, công đức đúc tượng Phật cũng từ đó mà tăng trưởng vô lượng vô biên. Có nhiều gia chủ đã phát tâm đúc tượng Phật nhưng vì chưa có những kiến thức cần thiết nên công đức đúc tượng Phật chưa được trọn vẹn. Trước tiên, bạn nên tham khảo Bạch hỏi ý kiến của quý thầy quý sư Nơi chùa mà bạn muốn cúng dường Nói chung Kim thần của Đức Phật mà đúc đẹp Được đặt ở một nơi linh thiêng Có tăng ni Phật tử tinh tấn tu hành Và pho tượng được truyền đời rất lâu Thì thường phúc của những người phụ góp vào Họ không bao giờ bị đứt tay Cục chân Hay bị biến dạng cơ thể Mà được phục hồi rất nhanh Rồi thân thể lành lặn trở lại đúc tượng Phật tạo nhiều công đức cho người thờ phụng. Bởi vì những vị thần Phật đều đã trải qua truyền kiếp tu thành chính quả, pháp lực vô biên, vô lượng phước đức, biên công đức trí tuệ. Các vị lấy công đức ấy đi phù hộ chúng sinh và diệt trừ tà ma ngoại đạo, ác bá. Chỉ cần tin của Phật thì sẽ có thành tựu công đức nếu bức tượng được đúc ra. Đó là hảo tướng, trang nghiêm, được nhiều người chiêm ngưỡng lễ bái cung kính, phát tâm tu hành. Hoặc tượng được đặt lại một ngôi chùa có chư tăng ni tu hành chân chính, thu hút được mọi người tề tự về tu tập, thì công đức của người đóng góp vào bức tượng sẽ rất lớn. Khi bồi tạo tượng Phật, ta buộc phải yêu cầu người nghệ nhân tạc tượng Phật bằng cái nhìn của người Việt Nam ngày hôm nay, hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Có vậy mới giúp chúng sinh dễ dàng lên cảm xúc tôn kính. Có rất nhiều loại hình tượng Phật 出会